trời ơi, hôm nay trời đẹp dễ sợ luôn à Cắm chài hôm nay là tuyệt đỉnh luôn Ui, hôm nay vui dễ sợ luôn Woo. Ngon dễ sợ luôn á trời Ủa, tiếng gì ta Tiếng gì nghe lục đục lục lục cái ghê vậy Trời đất ơi Trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời. Ủa, ủa, ủa Ủa Trời đất ơi Mấy bạn ơi Các bạn có thấy cái gì ở đầu video không Hả? Mình đã thấy được có đến tận 100 Sammy xuất hiện ở trong làng Hero Team Như vậy Như vậy có nghĩa là Có nghĩa là Mình sắp có 100 người bạn gái à, à, à, Trời ơi vui quá à, à, à. à, à. Ôi, Cái gì cây vậy trời ơi Trời nghĩ sao vậy Trời ông phải sợ chứ nghĩ sao ông lại thấy vui sướng vì có 100 trăm đi làm sao à, thì à, thì tôi giỡn tôi giỡn xíu thôi mà trời ơi trong lòng của phong là chỉ có một mình sammy thôi được chưa được chưa trời ơi vậy mà cũng giận nữa tìm của ông chỉ có sammy real tôi còn tất cả sammy ngoài kia là fake hiểu chưa fake pha kìa thôi ơi ơi hiểu rồi hiểu rồi mà mệt quá à, giận hoài giận hoài phong giỡn có xíu cho bạn fan vui thôi mà sammy giận mình luôn các bạn ơi ừ. hả à, thì hôm nay nè bạn ơi như mấy bạn đã xem ở đầu video thì bạn có thể thấy được ở trong làng heo Heotin đã xuất hiện đến tận 100 Sammy luôn các bạn ơi à, Thật sự đó chính là một điều rất là kinh khủng Bởi vì một mình bà Sammy này thôi là Sammy đã quýnh mình suốt ngày rồi Mình rất là sợ Sammy luôn Bây giờ xuất hiện 100 Sammy à Mình sẽ bị quýnh 100 ngày luôn các bạn ơi à, <laughs> Không được đâu <laughs> ra Sammy đâu ra tự nhiên vô làng mình vậy ta Kỳ nhờ Cái này phải do tôi nha Phải do tôi nha Ủa thiệt không Không phải do Sam thiệt không đó Tôi nghi cái này chắc chắn là do Sammy nè các bạn ơi Tại vì á 100 Sammy xuất hiện là chỉ có thể do Sammy chịu hồi à, thôi đúng không Đúng không Trời ơi làm tôi nói thật luôn tự nhiên ngủ dậy xong rồi tự nhiên có con trăm sammy sao tôi biết được trời gì kỳ vậy sao ơi chắc tôi chính vì như vậy á bạn ơi <laughs> bởi vì bởi vì sammy không thích gọi là trong làng hero team có 100 sammy sammy chỉ thích trên đời này có một sammy thôi ừ, cho nên là sammy tôi là độc nhất vô nhị tôi là number one tôi là số 1 rồi rồi rồi rồi ok cho nên là sammy đã bảo mình là phong ơi phong hãy xây nhà an toàn để chống lại 100 sammy đi tiêu diệt hết 100 sammy gọi là giả mạo kia đi chính vì vậy cho nên hôm nay mình đã quyết định định mình sẽ cùng với Sammy Hai đứa mình sẽ cùng nhau xây dựng ngôi nhà chống 100 Sammy nha các bạn nha Đó bởi vì á, nếu như mà có 100 Sammy thì mình sẽ bị quýnh 100 ngày cho nên mình không thích điều đó đâu Rồi trời ơi sợ quá bạn ơi Ờ à, ok thì, thì bây giờ một trăm này một trăm đêm Sammy quánh bờm đầu không cần hay ha cái này hay đúng không thôi thôi thôi thôi bà làm ơn bà đừng quýnh tôi thì ở đây nè bạn ơi mình đã chuẩn bị một cái à, bức tường làm bằng obsidian làm bằng hắc điện thạch đó bao quanh cái nhà của Sammy nè bởi vì mình cá chắc một điều rằng là một chăm Sammy sắp tới á, sẽ tiến vào trong nhà của Sammy để gọi tiêu diệt Sammy Real đó cho nên là mình không muốn Sammy Real bị tiêu diệt đâu mình sẽ tiêu diệt lại 100 Sammy fake nha bạn nha đấy Trời Phong thì, thần bảo vệ tôi kìa thì đầu tiên á bạn ơi mình đã chuẩn bị ở đây gọi là một số những cái bẫy nè thì Sammy có biết cái bẫy này là bẫy gì không bẫy này à theo à. tôi biết được bẫy này bẫy à, cái nhòn nhọn này là người ta gọi là bẫy gai đúng không đúng, đúng, rồi không? thông minh 10 điểm 10 điểm đó <laughs> thì okay. cái này chính là bẫy gai nữa bạn ơi nhưng mà mấy bạn có biết không cái bẫy gai này thì nó yếu xìu à mục đích của mình xây ra cái bẫy này á là mục đích của mình là sẽ gọi là cấu máu của gọi là mấy cái uh, sammy phát mấy bạn ơi sammy phát mà đi ngang à. qua đây ờ. nha là sẽ bị mấy cái gai này đâm đâm đâm đâm và sau đó là sẽ bị à, mất hết máu luôn đó ờ, à, đúng rồi sẽ bị đi chậm nữa đấy với lại á là Sammy biết không 100 Sammy cho nên chúng ta sẽ phải cần đến sử dụng những cái bẫy như thế này nè để gọi là à. tiêu diệt từng người từng người hiểu không ủa hay dữ vậy trời hay hay nha hay nha ủa trời chắc cái này thôi hả sao mà tiêu diệt được trời làm sao mà có chuyện mà một cái bẫy không được thì ở đây nè phong còn chuẩn bị thêm một cái vàng gọi là máy quạt nữa nè sao biết cái vàng máy quạt để làm gì không máy quạt máy à, à quạt cho mát đúng không trời dạ. trời đang nóng nực nè chứ sao vợ tào lao tào lao ai mà quạt cho mát cái vàng này á là để khi chúng ta thấy 100 sammy chạy qua đây nè thì chúng ta sẽ bật nó lên tiếp thì lập tức nó, nó sẽ thổi đó rồi xong xong lên những trai rồi thấy chưa sợ chưa rồi tắt đi tắt đi không vô được ai trời ơi ôi ba mày thấy không tôi tôi thật là quên quên quên quên xin lỗi xin lỗi rồi rồi xin lỗi trời ơi còn một tim mấy ông nào vậy trời ông định tiêu giật tôi đúng không có đâu có đâu dụ cho bạn fan xem để biết cái bẫy chúng ta như thế nào thôi mà đó bạn thấy không cái, bẫy này của mình á sẽ là gọi là bật máy quạt lên và 160 sẽ không thể nào chạy trong đây được và sẽ bị đẩy lùi xuống đây dính gai và sau đó là bị tiêu diệt hết sạch luôn à, à, à, à quá là hay luôn sẽ không sẽ ờ. không ê nhưng mà sao ơi ví dụ như bây giờ 160 đó vượt qua được cái cái bẫy máy quạt này của tôi luôn thì sao thì sao thì, thì, thì thôi thì thua chứ sao giờ sao tôi biết được tào lao tào lao chúng ta không thể nào mà nhận thua một cách dễ dàng vậy được ừ, chúng ta phải đến với cái bẫy tiếp theo tèn tèn tèn. ten trời ơi ông nội ông không vừa à. thôi tự nhiên tự nhiên thua cái cho mấy ờ, gì đó cho sammy fake chứ xuống tắm đây là sao vậy trời ơi nhục nhã gì vậy tắm cái đầu bà tắm bà thử xuống tắm cho xem coi trời nước ngập cái gì đấy trời ơi đau quá cứu cứu ui ui cái gì mà giật Ghê không? Ghê không? đây á chính là nước axit đó nước này á là nước là có thể gọi là tiêu diệt được gọi là 160 phát luôn á ghê không ghê không Trời ơi, tôi biết nước này rồi, trời ơi, đúng đứng đây là nhìn cà tưng cà tưng là nhìn nè, nhìn nè, cà tưng cà tưng cà tưng. À, đau. Ai ai ai ai trời ơi, nước Ê, gì mà quá à. Tính là tôi không nghĩ là bà nước nó vậy luôn mà biết cái này là nước axit mà bà cứ nhảy xuống hoài bà nội. Hả? Trời ơi, trời ơi, tôi quên, tôi quên, tôi tưởng nước thường tôi tắm hòa, tôi thích tôi tôi tôi, tôi, tôi thích tắm ông lao. quên quên trời ơi chỉ có những người nào mà giỏi như phong á biết bắt cua thì mới nhảy qua được thôi chứ sammy nước sao mà làm được coi phong nè ơi là gà ơi là mà gà người ta chỉ bị lỡ trượt chân có cái mà nè tiếp theo nè nha sam nha phong nói sam nghe nè ví dụ như mà 100 sammy á vẫn vượt qua được cái bẫy này thì sao thì sao thì sao thì tất nhiên là chúng ta phải dùng đến cái bẫy tiếp theo rồi sammy nước qua đây quay coi nè cái bẫy tiếp theo của phong xin giới thiệu với sam đó chính là bẫy uh, bẫy uh, bẫy gấu đúng rồi cái này người ta hay gọi là bẫy gấu á sam ơi ủa là sao tự nhiên mình bắt mà gì ta sammy đào chứ mình dùng bị gấu sao dùng được dùng được không dạ đâu sammy vậy? thử đi ngang qua đi rồi sammy biết liền à đâu sammy thử đi ngang qua đi rồi sammy biết liền à rồi thử nè thử nè ủa ủa gì kỳ vậy sao đâu không được sao không cử động Ôi, được vậy Thằng ăn ngửa lưng quá trời ơi trời ơi ngửa chân quá à không biết rồi cái bẫy này á là nó biết phân biệt nha người nào là con người thì sẽ không bị gì hết mà chỉ có những kẻ à. giả mạo thì thì mới mới bị bắt lại thôi đây để phong test cho sam coi nè đi thử đi thấy cho tôi samiriu mà nghĩ sao vậy tôi đâu phải phát đâu đây đây đây để phong test cho sam coi nha ví dụ bây giờ phong sẽ thử lấy ra một cái con gì đó kinh dị đáng sợ đó chính là con heo trời ơi trời ơi bắt con heo rồi kìa rồi xong đó thấy không con heo đó, mà gọi là đúng không nó phải là tôi đúng không đây là phát mà đúng không con heo nó mà đụng vô trong trong một cái bẫy là anh em tức nó sẽ bị kẹt lại đó ghê không ghê không rồi đây đây đây tôi cho bà coi tiếp nè ví dụ giờ tôi sẽ để ra đây mấy con heo này nha sau tôi sẽ cầm cái củ cà rốt nó sẽ chạy tới và cái tức nó sẽ dính bẫy trời ơi xịn quá em em nó mắc không Hả? đúng rồi nó sẽ không chạy được luôn có nghĩa là 160 gọi là giả mạo sẽ bị kẹt ở đây luôn không thể nào thoát ra được ui em <laughs> nghe vậy là thắng rồi chứ sao bây giờ thắng rồi luôn á không có thua luôn á <laughs> Sammy này Nước quá à. Sammy đừng có mà xem thường 100 Sammy giả mạo Bởi vì có đến tận 100 người lận Cho nên tôi vẫn còn một món vũ khí bí mật nữa Nhưng mà tôi chưa cho Sam biết được đâu Một tí nữa tôi sẽ cho Sam biết Gì Ok không dạ trời ờ. trời chơi giấu giếm vợ trời tôi người trong nhà mà kẻ thiếu kẻ tí hiến nhà đây tí nhà đây cho tí không, nhà đây cái bẫy này đặc biệt lắm một tí nữa phong sẽ cho sam coi ok còn à, bây giờ thì à, là là mấy bạn mấy bạn fan phải coi hết video biết được cái bí mật này nha còn kêu coi nữa chừng là không biết nha đúng Ôi, dạ, rồi dạ, mấy dạ, bạn fan chưa? sẽ phải xem hết video này thì mới biết được cái bẫy của phong là như thế nào ạ à. <laughs> ok bạn ơi còn bây giờ thì không nói nhiều nữa chúng ta sẽ cùng nhau chờ 160 giả mạo tới đây và chúng ta sẽ tiêu diệt 160 giả mạo nha các bạn nha. Let's go. Let's go. Ôi trời ơi mệt à. quá. À. Để từ nãy đến giờ 3 4 tiếng đồng hồ mà không thấy Sammy phát đâu hết trơn á bạn ơi. Ơi Sam ơi, có khi nào á là 100 Sammy kia sợ bọn mình quá cho nên là không dám tới luôn không? Có khi nào vậy không? Trời ơi, tôi nghi là đi lộn địa chỉ nè, nghi nghi lắm nè, nhìn cái mặt là nghi nghi lắm rồi. Trời ơi, trời lớn rồi còn lượng địa chỉ nhà đúng không Ôi, ơi, tôi không biết nữa Ê, nhưng mà khoan có khi nào 100 Sammy đó biết bọn mình đã xây những cái bẫy này ra Cho nên là không dám tới không? Có khi nào vậy không? À, trời ơi bạn ơi cái kiểu này chắc là sợ rồi sợ rồi cho nên là không dám tới đúng không Sam? Chính xác, <laughs> chính xác à, tụi à. mình bà rồ vip mà Pham Ờ sao vậy? Ủa? Ừ? Ê, hình như tôi thấy cái có ai đó chạy ngang qua sao kìa Ờ Ủa sao mấy mấy cái người này nhìn quen vậy ta tóc xám xám nhìn quen vậy sẽ dũng đâu không Khi nào Rồi xong rồi đúng thiệt cái Sam ơi 160 lần kìa trời ơi trời Cái, cái, gì mà ghê dữ vậy một trăm Đây 160 Oh my god ok ok không sao không sao tôi tôi đã xây ra cái cái bẫy thứ nhất rồi để coi coi 160 này có vượt qua được 100 cái bẫy này của tôi không đã à, chắc à. sợ đâu thấy chưa thấy chưa sợ không nè một trăm sáu mươi có giỏi thì qua đây đi trời ơi liêu liêu liêu ôi kìa kìa coi này coi này ui ui ui dính gì dữ dính bẫy kìa dính bẫy kìa à. Ôi, trời, trời, trời. em mà qua bài Sammy đã đã bị tiêu diệt là không sao hết không sao hết quà ê dùng cái bẫy thứ hai không ơi ok ok rồi cái bẫy thứ hai khởi động tiếp đó gió thổi nè thấy chưa thấy chưa <laughs> sợ chưa sợ chưa có giỏi quay thử xem ở đâu đâu qua được đâu thấy không đâu qua được đâu thấy không à, à, à. Trời ơi bạn ơi Như vậy có nghĩa là 100 Sammy không thể nào vượt qua được cái bảy thứ hai của mình luôn á Chứ đừng có nói đến cái bảy thứ ba <laughs> <laughs> Qua đây đi qua đây đi gì vậy? Ủa làm, làm gì vậy? Ủa làm gì vậy? Ui, đang đang đang chạy hình hình hình vòng tròn kia nhưng mà vẫn không qua được. Điêu, điêu, điêu, điêu. Có giỏi lại đây đi, có giỏi lại đây đi. Trời ơi, không làm được cái gì hết rồi đúng không? Ủa. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa. Ủa sao sao cái máy nó tắt rồi Sam? Ủa gì vậy? Trời ơi, ai biết được tôi cũng tắt đâu, tự nhiên hùa tự nhiên nó gặt cái nó cuốn xuống luôn á phòng. Ờ, Ê gì kỳ vậy? Ủa Sam ơi từ nãy giờ. Ủa khoan. Ủa vậy là Ê Sam, có khi nào cúp điện rồi không? ủa là sao tôi tưởng cái này là mình bệnh viện chứ nghĩ sao có cấp điện luôn hả gì vậy à, thì cái này là phải dùng đến điện thì nó mới hoạt động nhưng mà bây giờ cúp điện rồi không cúp điện rồi là... chạy sao ơi chạy qua bên đây qua đây nhanh lên qua đây qua đây ủa rồi ơi trời ơi sợ quá phong ơi sao bảy tôi mất bại hoài vậy không ôi, sao không sao ôi nhảy qua đây kìa nhảy qua đây kìa không sao không sao sao ơi chúng ta vẫn còn có cái bẫy cái cái bẫy này là bẫy hồ axit không sao cả để coi coi một trăm sáu có vượt qua đi được không mà xuống tắm là banh xác luôn banh sành sành luôn hi hi một trăm sáu có giỏi qua đây đi có giỏi qua đây đi trời ơi thấy là sợ rồi thấy chưa ui cái gì cái gì ô oh mày god ơi không sao không sao không có vài người vẫn chưa qua được kìa rồi xong dính dính dính thêm thêm cái bẫy gấu nữa kìa không sao hết vẫn còn an toàn vẫn còn an toàn à, <laughs> trời ơi ơi nhưng mà sao sao dính bẫy gấu ít vậy ơi có giỏi qua đây nè ờ. có giỏi qua đây nè trời ơi liêu liêu liêu liêu qua đây trời ơi qua đây nè có giỏi qua đây nè trời ơi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đó đó đó dính bẫy nè dính bẫy nè dính bẫy nè <laughs> dính bẫy nè rồi còn bên này nữa còn bên này nữa ui trời đông quá đông quá oh my god ơi hình hình như là cũng cũng chết gần hết rồi kìa không sao không sao vậy là bọn mình quyên là sao ơi nhiều vậy? e tư ơi trời ơi sao mà có một vài người bị dính không vậy còn mấy người kia vẫn chưa ừ. bị dính sao mày à, chạy oh my god oh my god chết rồi mấy bạn ơi mấy cái bẫy gấu của mình à. mấy cái bẫy gấu của mình chỉ có thể gọi là bẫy được một vài người thôi vẫn chưa bẫy được hết vẫn còn ờ. khá là đông luôn bạn ơi kiểu này Ôi, à, hình như... sắp tới kìa hình như là chỗ này còn đến tận 70 người lận á sao ơi chạy chạy chạy vô nhà chạy vô nhà lên sao giờ sao nha ui ui à, à, à, trời ơi nguy hiểm quá bạn ơi kiểu này là bọn mình không thể nào thoát ra khỏi đây được rồi cửa luôn kìa phong ơi giờ sao nè trời ơi đầy cửa luôn bây giờ mình ra ngoài có không được đâu sao ơi qua đây nhìn là phong trời ơi nhìn mới sợ nè oh my god kiểu này là bọn mình sẽ bị 160 phát ăn thịt y như là zombie luôn các bạn ơi ờ, <laughs> không chịu không chịu trời ơi sao, sao đây bây giờ người khác chi trời ơi bây giờ làm gì đây ờ, trời ơi trời trời ơi chàng ở đây luôn trời ghê quá ờ, ôi được rồi sam ơi sam ơi tôi tôi nghĩ ra ý này rồi chúng ta phải sử dụng sao, đến vũ khí bí mật mà tôi đã nói ở đầu video bà nhớ không vũ khí bí mật là cái gì à ủa ủa cái bí mật ông là vũ khí hả à? ủa không hả bây giờ ông dùng kiếm chém bọn này cái cái đến ngày đến ngày mai cũng hết luôn á nghĩ sao vậy trời ơi nghĩ sao vậy đến tận trăm 120 lận chúng ta dùng kiếm làm sao mà thắng được đây vũ khí bí mật của tôi vậy? nằm ở trong cái rương này nè mở ra xem thử đi đây. Wow. Tàn, tàn, tàn, tàn phù thủy hả xịn nha đúng rồi đúng rồi đó bây giờ á tôi với sam sẽ hóa thân thành phù thủy bùm bùm ôi bùm. Đấy. Hết nha, hết nha đây chưa đây chưa bây giờ mình với sammy đã hóa thân thành phù thủy phong cận và phù thủy sammy rồi các bạn ơi <laughs> và bây giờ ừ. bọn mình sẽ sử dụng phép thuật của phù thủy để tiêu diệt 100 Sammy này nha các bạn nha Ok Sam phép thuật của Sam á đó chính là tạo được một cái hố đen vũ trụ có thể hút được tất cả những Sammy vào, vào, vào trong đó luôn Còn sức mạnh của Phong á là quăng bơm lửa Bùm đó Ủa, chúng ta sẽ sẵn nha sẵn nha Đúng rồi, chúng ta sẽ dùng kỹ năng của chúng ta để tiêu diệt hết 100 Sammy này Dùng phép thuật tiêu ừ. diệt, hiểu không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, trời ơi Ok, ok không ơi. Rồi, giờ bây sao, giờ, giờ sao? Sammy đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, ấy bây giờ mình có cái đường nào chui ra Mình đánh không bây giờ ra ngoài lỡ cái tao quánh đồm đầu à, cái đường này nào chui nè, không? Mình có cửa sau nè, mình đi, à. mình đi từ cái à. cửa sau thôi Ok, ok, đi Sam qua đây, qua đây, qua đây Ok, bây rồi. giờ nha tôi sẽ tiến lên trước để tôi dụ ờ, gọi là 160 chạy chạy theo tôi còn sam thì sam sẽ gọi là canh canh ờ, từ phía sau sam gọi là gài gài gài bẫy sam sử dụng hố đen vũ trụ hút một nó vô nha ok ok rồi, rồi tôi đã sẵn sàng rồi để Ui. tôi để tôi Ai, phong cận đẹp trai đây có giỏi thì đuổi theo tôi đi đuổi Ui. theo nè ôi sam ơi nhanh lên nhanh lên 160 đang đuổi theo tôi nè rồi ôi tôi tôi biết rồi nhanh lên nhanh lên rồi nhanh lên nhanh lên khóa vô khóa vô rồi một người bắt rồi hay quá hay quá wow giỏi quá sam ơi à, à, à, bắt hết bắt hết bắt hết luôn bắt hết luôn à hay quá rồi tiếp theo là phong thôi nè chạy nè chạy nè chạy nè chạy nè chạy nè mình quýnh bằng tay luôn sao mình quýnh bằng tay luôn ui trời ơi chạy nè chạy nè chạy nè ai ai ai chết nè chết nè chết nè trời <laughs> sống dài quá sao ơi còn đúng hai con nhưng mà sao lâu quá vậy ơi sắp được ơi trời ơi các bạn ơi đúng mệt luôn con mèo đây tránh đây đây mấy con lên không phải là Sammy nữa phong ơi đây là con yêu quái rồi chứ con người đâu mà sống dai dễ sợ vậy oh my god thì đó chính là Sammy phát mà cho nên là phải sống dai rồi Hiêu ơi thiệt luôn á thôi mấy bạn ơi mình phải biến thành phù thủy mình mới tiêu diệt hết được hồi nãy á, mấy cái bẫy của mình không thể nào tiêu diệt hết được các bạn ơi kinh dị thiệt luôn á quá là đáng sợ luôn ôi trời ơi trời xém nữa là mình bị 100 Sammy bắt lại rồi sợ không chết luôn trời ok à, Sammy thấy như thế nào Sammy <laughs> Trời ơi tôi thấy ờ, tôi sau khi đối đầu với 100 Sammy phát thì tôi rất là sợ bản thân tôi luôn Có khi nào tôi mạnh vậy luôn mà tôi không biết gì ta Ôi trời ơi quá à. Tôi à tôi à tôi thấy à 100 Sammy này ha Mà bọn mình không biết thành phù thủy thì chắc còn lâu rồi mình mới tiêu diệt được Đúng Đúng rồi, rồi cái ngôi làng hero team sẽ biến thành làng sammy luôn á hiểu không trời ghê luôn á em tôi là người thống trị được ông ta tôi là người phải real mà ta tôi làm thống trị luôn rồi không có chuyện đó đâu ok bạn ơi và hôm nay mình đã cùng với sammy hai đứa mình đã tiêu diệt hết được gọi là 100 sammy nhờ vào gọi là 7 nhà an toàn các bạn ơi một nhà an toàn chống lại 100 rồi. sammy nha yeah. thật sự là cái bẫy của mình hôm nay cũng khá là mạnh đấy nhưng mà cũng không thể nào tiêu diệt được 100 sammy cũng may là mình thông minh biến thành phù thủy để tiêu diệt nó dễ hơn phù thủy mà